Chúng ta sẽ đến với các ví dụ minh họa cho cái bài toán amino acid tác dụng với axit bazơ kèm nhé. Ví dụ đầu tiên đề bài như sau. Cho m gam alanin tác dụng hết với 150 ml dung dịch HCl nồng độ 2m thì chúng ta thu được dung dịch A. Người ta lấy dung dịch A này tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch cao h nồng độ 2m. Hỏi chúng ta là giá trị của m là bằng bao nhiêu gam? Đây là các phương án hỏi chúng ta. Ở ờ, cái ví dụ 1 này thì các bạn có thể thấy là nó thuộc cái bài toán là aminoacid tác dụng với lại axit bazơ thông qua hai giai đoạn rồi. Chúng ta có thể làm theo hai cách nhé. Cách số 1 là kem cứ viết phương trình bình thường thôi. Cách số 1 này. Đầu tiên là giai đoạn 1. Giai đoạn 1 là cái anh alanin này tác dụng với lại cái anh HCl. Alanin thì các bạn viết là H2N CH CH3COOH cộng với anh HCl. Thì khi đó thì H cộng nó chạy về chỗ anh NH2 tạo thành NH3 cộng. NH3 cộng kết hợp với clo Cl trừ đấy thì tạo thành là ClH3n, hiểu chưa Tôi sẽ được là ClH3n. Phần còn lại giữ nguyên. CH CH3 COOH. Đề bài người ta nói là Alanin tác dụng hết với HCl không có nghĩa là phản ứng giữa hai này xảy ra vừa đủ. HCl có thể dùng dư. Vậy thì thầy giả sử số mol của anh alanin nó đã tham gia phản ứng là amon các em nhé. Giả sử số mol anh này là amon. Vậy thì khi đó HCl nó cũng sẽ phản ứng là A và thu được sản phẩm là muối này có số mol cũng là A. Bây giờ dung dịch A ta sẽ có gì ạ? Lúc này dung dịch A ta sẽ có dung dịch A sẽ có hai anh đó là ClH3N đúng không? ClH3N này. CH CH3. Này thầy viết gọn lại cho anh CH3 ở như thế này. COH số 1 là A. Và cái anh HCl nó còn dư. HCl dư thì số mol là bao nhiêu ạ? Ban đầu là 0,15 nhân 2 tức là 0,3 mol thì nó trừ bỏ đi A đúng không? 0,3 trừ đi A. Mol. Lúc này chúng ta chọn giai đoạn số 2. Giai đoạn 2 thì mình phải viết hai phương trình. Khi cho NaOH vào nó bảo là du dịch A tác dụng vừa đủ với lại uh, ờ, cao H đúng không? Cao H. Thì chắc chắn là sẽ tác dụng HCl trước. Hiểu chưa nào? KOH cộng với lại cái anh HCl thì sẽ sinh ra được là KCl cộng với nước. Ok nhá. Tiếp theo Bản thân cái muối sinh ra này, cái anh chỗ anh ClH3N này có môi trường axit này, có đầu axit đúng không? Có tính axit này, cái anh này cũng có tính axit này. Được chưa? Vậy thì sẽ có hai đầu phản ứng với